get you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a ok nếu mà bạn đã quá quen với những cái kiểu bay là đi lên đi xuống sang trái sang phải quay ngang quay ngửa hoặc là kể cả là quick shot đi chăng nữa thì đến một thời điểm nào đấy thì video của chúng ta vẫn cứ đều đều và nhạt nhạt dần mình cảm thấy chán chán dần đúng không thì mình sẽ chia sẻ ba cái cách sáng tạo cho anh em nhé thứ nhất cái mẹo thứ nhất đấy review review có nghĩa là tiết lộ hé lộ đây là cách mà tất cả các filmmakers hoặc là đạo diễn người ta hay xác định người ta sử dụng trong tất cả các video ấy nó sẽ gây nên cái tính bất ngờ mình ví dụ nhé phía sau bức tường kia là cái gì phía sau cái cây kia là cái gì hoặc phía sau cái lâu đài hoặc cái tòa nhà kia thành phố đằng sau hoặc khung cảnh thiên nhiên ở phía sau nó hùng vĩ ra làm sao thì flycam nó là một cái công cụ rất tốt để chúng ta truyền tải cái thông điệp đấy và khi cái tấm màn được hé lộ ra kể cả mình xem lại một số cái shot mình đã từng quay ấy, mình cũng đang cảm thấy khá là bất ngờ dĩ nhiên chúng ta có thể quay một độ cao rất là cao và khung cảnh nó mở ra người ta cũng bất ngờ và thú vị nhưng mà sẽ bất ngờ và thú vị hơn nếu mà từ một vẻ đẹp hé mở ra một cái bức tranh thiên nhiên hoặc là công trình khủng bố hơn ấn tượng hơn rất là nhiều cách làm đơn giản thứ nhất thì chúng ta chỉ để flycam vào một địa điểm nào đấy chúng ta phải ướm phải xác định một đường thẳng trước là phía đằng sau cái chủ thể đó là cái gì có hoành tráng hay không chúng ta phải sắp đặt trước flycam ở đó để bay dần lên nó sẽ review dần ra hoặc là chúng ta quay bước khuất một quả núi như này mình đang bay ra khuất một quả núi nhá còn mình dịch sang bên là một cái chùa vàng nó nằm ở giữa của cái hồ luôn rất là bất ngờ đúng không Thứ hai, nâng cao hơn một chút chúng ta có thể sử dụng cái chế độ tap Fly. Đây là một chế độ rất thông minh và các bạn nên tận dụng triệt để cho mình. tap Fly có nghĩa là flycam nó sẽ tự bay theo một cái quỹ đạo về phía trước về phía sau hoặc freestyle chúng ta sẽ rút gọn đi một số thao tác cơ bản còn lại chúng ta chỉ điều khiển gimbal tập trung vào một số thứ khác thôi ví dụ như thế này chúng ta sẽ chọn cái vật thể mà chúng ta muốn review bằng cách tap lại vào cái vật thể đó sau đó chúng ta sẽ chú ý các camera sang hướng khác sau đó là chúng ta sẽ quét gimbal dần lên thì cái cảnh tượng nó sẽ rất là bất ngờ các bạn xem cái màn hình live view nó như thế này nhé đầu tiên thì mình đã xác định trước là cái homestay trước mặt mình cái này là nó một mình ở trong một cái khu vực luôn xung quanh là đồng lúa và đằng sau nó là những ngọn núi rất là lớn mình sẽ tập trung đầu tiên là cái đồng lúa ở phía dưới đã mặc dù lúa chưa vàng lắm mình đã khỏe ở đây nhiều rồi trước nó vàng hơn này thì chúng ta sẽ sang chế độ tắt làng thì chế độ normal mode và các bạn click trước vào cái chủ thể mà các bạn sẽ muốn review các bạn muốn tập trung vào sau nhé thì ta sẽ tắt line cam nó sẽ di chuyển chậm chạp trước và chúng ta nhớ chọn tốc độ thấp nhất cho mình để chúng ta kịp chuẩn bị ký tâm ra xuống sau khi ký xuống nó tùy theo cái tiết tấu âm nhạc và phong cách của các bạn các bạn có thể review sau hoặc đơn giản như mình thì mình vẫn còn hay rất là chậm đánh rất là chậm, sau đó mình về mình tăng tốc độ sau đó chúng ta click vào nó sẽ hiện lên một cái như kiểu cái ống ngắm ấy sau đó flycam nó sẽ tự động đi thẳng ở phía đấy đấy là chế độ bay thẳng phía trước còn chế độ backward bay thẳng phía sau chúng ta có thể áp dụng cũng tương tự nó sẽ là một đoạn intro rất là thú vị kết quả bạn sẽ có một video như thế này cái chế độ top fly này nó cũng giống như cái chế độ drone của quickshot DJI nó là bay chéo lên nhưng nó hay hơn shot là ở chỗ ta vẫn bảo toàn được cái cảm biến trong cái trường hợp nào đấy nó quá đà nó không bị va vào những cái vật thể cây cối rất nhiều bạn đã bị hỏng hoặc bị rơi bị gãy bồ cái thứ là do sử dụng quick shot và không để ý những cái đằng sau ấy thì flycam nó tắt hết cảm biến đi rồi mà nó cứ tự động nó đi thôi các bạn có thể sử dụng cái chế độ tắt fly này để sáng tạo cho rất nhiều shot quay của ra nhé. review là cách sáng tạo dành cho tất cả các thiết bị có thể quay được chứ không chỉ riêng vì flycam đâu hãy sáng tạo thêm các bạn nhé cái mẹo thứ hai mà mình muốn chia sẻ ấy, đấy chính là cất cánh thẳng lên kết hợp quét gimbal đã bao nhiêu lần rồi chúng ta bay lên nhưng mà mục đích của chúng ta chỉ là bay thẳng lên để quay một số shot ngắn nhưng chúng ta không thể hiện được một số cái đặc biệt và nếu cất cánh chỉ để drone bay lên như vậy thì hơi phí chúng ta có thể kết hợp với cái cách này thứ nhất bạn hãy chọn cái chủ đề chủ thể mà mình muốn ngắm cất cánh lên và quét cái gimbal chúi xuống để sâu cái sự hoành tráng của cái công trình vật thể ví dụ như mái nhà này hồ nước hoặc những cái tán cây lớn bạn sẽ có một cái đoạn video ấn tượng như sau và về cách làm thì nó sẽ là như thế này và khi đã chọn được cái chủ thể mà các bạn muốn quét cái phần hùng vĩ của phần mái phần ngọn của nó ấy, thì các bạn cất cánh lên bằng cách gạt cái cần cất cánh take off thẳng lên nhé sau đó các bạn sẽ quét gimbal quét ờ, thì bạn sẽ xoay cái vòng xoay này từ phải qua trái nhé và khi kết hợp hai cái phím chức năng này thì flycam nó bay thẳng lên nó sẽ lia cái ống kính của nó từ trên xuống dưới nó sẽ quét được vật thể một cách rất ấn tượng dĩ nhiên với cách này thì nó hơi nâng cao hơn một chút nên là các bạn cố gắng làm đi làm lại một vài lần để thực hiện được cái shot này nhé mình hay thường gọi quick shot nó là cái chế độ tự sướng cho các phi công nhưng mà cách thứ ba mình muốn chia sẻ đó là hãy tạm thời bỏ qua chế độ quick sort trong một số trường hợp đi nhưng mà tại sao lại bỏ qua nó trong một số trường hợp nó là chế độ thông minh cơ mà thứ nhất khi sử dụng chế độ quick sort cảm biến sẽ bị tắt hết flycam sẽ có nguy cơ bị đâm đụng rơi hỏng nếu mà địa điểm quay nó không được thoáng rộng thứ hai nó sẽ diễn ra một cái hiện tượng gọi là tracking loss có nghĩa là bị mất tracking ấy. quá trình bay lên hoặc quá trình sử dụng các cái mode trong quick sort nó sẽ bị mất cái track và flycam nó sẽ bị thứ nhất là nó ngừng lại hoặc thứ hai là nó bay không như ý muốn của chúng ta và thứ ba là nó sẽ bóp cái độ phân giải tối đa của flycam xuống ví dụ như 4k 2k là nó bóp lại chỉ còn 1080 ở một số loại flycam thôi và cái chuyện tự sướng bằng flycam sử dụng quickshot hoặc là tapfly mình đang chuẩn bị nói tiếp theo đấy đó là để chúng ta đưa nhân vật chính là chúng ta vào trong cái video để khẳng định cái bản quyền cho cái video dạo này cái video của mình thì bị uh, người khác mượn suốt lên tiếng thì người ta bắt đầu mới để cái tên vào nguồn và cái hiện tượng của mình xảy ra thì thực chất mình cũng không quan tâm cho lắm bởi vì đó toàn là những cái video bình thường không phải là những cái video trực tiếp mà mình kiếm tiền tuy nhiên là à, sau khi người ta post lên như vậy thì có một điều chắc chắn là những người bạn của chúng ta cũng xem được những cái video đó và các bạn ấy sẽ nói kiểu kiểu như là à, mày ơi cái video của mày vừa bị à, page này page kia lấy kìa thì bạn cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút bạn vào nói chuyện với lại uh, cái page đó người ta sẽ để lại tên và để lại cái kênh youtube của bạn ở bên dưới và từ đó bạn lại có thêm độc giả thôi cũng không sao cả trong một trường hợp khác nhé mình muốn nói tại sao cái giá trị của cái việc đưa bạn vào nhân vật chính ở trong chủ thể nó có giá trị khẳng định chủ quyền rồi thì mình đã nói rồi cái thứ hai ấy, trong trường hợp có một khách hàng đối tác người ta muốn làm một cái project nào đấy giống như cái cách mà bạn đã từng quay ấy. người ta sẽ liên hệ với cái người tác giả của cái video đấy tác giả gốc của cái video đó hoặc cái chuyện bạn xuất hiện trong đó người ta sẽ hình dung ra bạn và người ta sẽ nhờ bạn để làm một cái video giống như vậy bởi vì thực tế những người mượn video của chúng ta người ta có làm được cái video giống hệt như vậy đâu đúng không người ta không thể tạo ra một cái sản phẩm giống như vậy được cho nên là công ty người ta muốn chúng ta quay người ta sẽ liên hệ trực tiếp với chúng ta rất là lợi đúng không nhưng chúng ta phải có mặt trong video đó nhé mình thì mình thường hay chèn mình vào những cái ờ, đoạn nào đấy cực kỳ ấn tượng của video đoạn nhạc rất là hay để trong trường hợp có cắt đi thì video nó cũng chẳng ra làm sao cả để tự mình quay bản thân mình thì tạm quên chế độ quay thông minh quick shot thì chúng ta có thể sử dụng chế độ tapline tapline như mình nói vừa rồi nó sẽ bảo vệ được cho flycam của chúng ta bởi vì những cảm biến của nó vẫn đang hoạt động nó có thể dừng lại và tránh cho cái sự đâm đụng và tapline chế độ backward nó sẽ show bạn vào cái khung cảnh nó tự động quay phía sau bạn muốn làm gì thì làm hoặc đơn giản bạn chỉ việc đứng làm một động tác nào đó để cho người xem người ta có thể là so sánh bạn với cái vật thể công trình phía trước nó hoành tráng nó đồ sộ như thế nào thì bạn đứng đó sẽ là một cái so sánh rất là hay và nó cũng là ghi lại bạn đang làm gì đó bạn có thể rảnh tay để làm gì đó trong trường hợp đó đoạn video nó sẽ rất sống động và dĩ nhiên bạn có mặt trong full khung hình rồi bản quyền của bạn mà bạn là nhân vật chính anh em nào đang làm youtube ấy, áp dụng đến mức có thể nhé trong những cái video của mình trên đây là ba cái mẹo mà mình vừa chia sẻ ấy. và cũng có một số mẹo và thủ thuật bay khác nhưng nếu để nói hết trong video này thì chắc các bạn cũng tắt máy tính và đi ngủ nên mình sẽ nói thêm hai cái điều quan trọng không kém là hai cái lỗi mà chúng ta hay mắc phải khi bay mình đã quay khoảng 700 đến 800 GB ở Flycam và mình có hai cái lỗi cơ bản hay bị mắc là như sau mình chia sẻ để cho anh em có thể biết thêm nhé cái, cái lỗi thứ nhất mà chúng ta hay mắc phải nhiều nhất ấy mình đã nói trong cái video lần trước setting gimbal là cái lỗi mà quay giật cục rồi là đảo camera quá nhanh rồi quay thiếu dây ấy, quay ít quá mình vẫn luôn nói là quay thừa còn hơn quay thiếu chúng ta về có thể cắt ghép chỉnh sửa sau cái lỗi thứ nhất này ấy, thì các bạn càng quay nhiều chúng ta càng có kinh nghiệm thôi không sao cả cái lỗi thứ hai mà mình nghĩ là uh, kể cả quay nhiều hay quay ít thì anh em vẫn đang bị mắc phải đó chính là bay quá là cao flycam nó giới hạn độ cao tối đa là 500 m nó có thể bay cao được phía trên 500 m và bay xa được 8 đến 10 km tuy nhiên là khi bay quá là cao và quay quá là lâu nếu chúng ta thực hiện quay chứ không phải test nhé quay quá là lâu thì nó rất là nhàm chán video nó sẽ rất là nhàm chán trên quá cao ấy mình quay nhiều thì mình cảm thấy nó giống như kiểu là Google Maps ấy. giống như chúng ta mở Google Maps xem nó không có chủ thể cố định tự nhiên cái việc mà bao quát toàn bộ khung hình này bao quát cả một vùng rộng lớn này bao quát trong cái câu chuyện kể của bạn này có cần thiết nhưng mà chỉ 10 đến 20 giây là đủ rồi sau đó chúng ta sẽ xuống để quay những cái shot khác ở độ cao 2 30 m hoặc đến 50 m 100 200 m trở lại đó rất nhiều khung hình đẹp để sáng tạo à, rất nhiều cảm xúc trong hết dịch rồi mình sẽ làm thêm một số video về mẹo thủ thuật flycam edit flycam cũng như du lịch còn mình cũng chỉ làm những cái chung nhất cho tất cả các loại flycam thôi bởi vì là công nghệ thì thay đổi từng ngày những cái thiết bị mới thì được người ta sáng tạo ra hàng giờ cả nhưng chúng ta ấy mới chính là nhân tố quyết định chúng ta là cái người cầm những cái thiết bị quay này, này mới là cái nhân tố quyết định để làm nên một video đẹp flycam 10 triệu hay 120 triệu hay là mấy trăm triệu yếu tố con người cái người quay ấy vẫn là yếu tố quyết định của anh subscribe kênh của mình để theo dõi những nội dung liên quan đến flycam và du lịch trong tương lai nhé và cũng đừng quên ghé thăm kênh youtube của mình để xem về những cái video về flycam du lịch đừng quên subscribe ở đây nhé